tôi bất biết nhưng chúng ta đều nhận ra thể vía thì là linh hồn và chúng ta phải từ đâu đó từ đâu đó tới nhưng không phải là gì không là phải là từ ở những cái lùm cây hay là bờ bụi hay là trên bàn thờ nhà ai hay là nghĩa địa để vào chúng ta được đây là một trạng thái giống nhưng không phải như bạn nào nói nãy đó linh hồn là gì ma với linh hồn là một các bạn nói đây rồi nó cùng thể vía nhưng hai trạng thái khác nhau còn đến từ đâu chắc chắn tôi sẽ mách các bạn sau khi tôi về đó đã tôi quay lại tôi sẽ mách còn bây giờ chúng ta cứ phải thực chứng là gì chưa biết được nhưng chắc chắn nó phải là một nơi nào đó đó một nơi nào đó nhưng không phải là gì ở trên trái đất này chính xác nên chúng ta phải trả lời khẳng định điều đó còn cụ thể thì chắc chắn tôi sẽ trả lời được sau khi tôi về đó đó Đấy, chúng ta sẽ học vào lớp sau cách đây 100 năm nữa đó đây là cái điều mà tôi khẳng định tuy nhiên chúng ta phải khẳng định là gì chúng ta không thể là cơ thể vật lý mà chúng ta chỉ mượn cơ thể vật lý để làm gì như bạn Lan Anh nãy đã nói chúng ta chỉ mượn cơ thể vật lý để học những bài học cảm xúc này mà thôi tôi kể một câu chuyện năm 2000 nó phải đầu năm 2018 các bạn biết được tôi chở vợ tôi đi từ bên Tân Xuân thì lúc đó nó phải qua cổng Sipucha sang bên bởi vì tôi có cái trung tâm ở bên uh, Tây Hồ trung tâm giám sát sức khỏe cộng đồng lúc đó tôi bắt đầu là người ngộ ra và lúc đó tôi đang biết là tôi đang học những bài học thời điểm đó tôi leo lên các cái núi cao ấy, tôi thiền thâu đêm những ngày mà trái đất mà mà năng lượng nó phát ấy là tôi ngồi một mạch từ 9 10 giờ tối thâu đến sáng trên một hòn đá nào đó vào trong Sài Gòn là tôi đi xuống con núi Bà Đen đến Tây Ninh đó còn ngoài Bắc này là tôi cứ leo đỉnh núi cao đặc biệt là chùa Yên Tử thì đấy là cái chu đồng ấy là năng lượng lớn nhất tôi lên đó và những cái thời điểm đó là tôi à, tôi bắt đầu ngộ ra tôi biết là mình có thể lấy được những năng lượng đó tuy nhiên cái bài học ấy cái bài học mà tôi nhận ra là là mình lúc đó đã học khá nhiều thì ngày đó thường thường tôi đèo vợ tôi đi qua đi qua cổng Simucha thì bên trung tâm lúc nào cũng buổi sáng sớm thời điểm đó rất nhiều người đến học những cái bài học về à, về môi trường độc tố của ung thư tại vì lúc đó bệnh nhân ung thư tìm đến tôi để tìm giải pháp về giải quyết môi trường khá đông và lúc này tôi đèo vợ tôi đến đó tự nhiên có một ngày tôi đang đèo vợ tôi đi chở vợ tôi đi thì thấy đập đập vào lưng thế hỏi có gì đó em quên chìa khóa tôi bắt đầu cáu có cái chìa khóa cũng quên đi làm có một cái chìa khóa một cái chùm đấy nó lớn đó thế là quay về lấy chìa khóa ngày hôm sau các bạn biết là đúng đến cái cổng Sipucha đó lại cũng đập mà trong bên kia lại có khách chở lại bụp bụp bụp bụp vào lưng ui rồi ba máu sáu cơn thói quen mà tính cách mà sung lên có cái chìa khóa cũng quên đi làm chìa khóa quên ngày nào cũng thế à thôi rồi quay về lấy chìa khóa các bạn biết điều gì không nó liền tù tì luôn á ngày thứ ba đi qua đó tôi thấy bụp lưng bụp cái nhẹ tôi bảo quái lạ sao đúng cái điểm này vẫn cái tính bụp đập vào lưng <laughs> nhưng hôm nay thì đập nhẹ lắm tôi không nói gì cả tôi tạt vào bên bên lề đường bên phải tôi hỏi quay lại tôi hỏi lại quên chìa khóa à và cô ấy nói nào các bạn biết không không dám nói gật gật tôi bảo ừ, xin lỗi em bài học này của anh không phải của em đó là bài học gì các bạn biết không tâm cáu giận bạn chưa học xong học lại học lại học lại đến khi nào tốt nghiệp đi thì không học nữa các bạn biết không từ hôm sau trả thích hàng trăm ngày không có ngày nào quên chìa khóa nữa và cũng chẳng thấy cái bài học nào để tôi cáu giận nữa. tốt nghiệp bạn đã tốt nghiệp một môn đó gì môn cáu giận đó thì không học lại nhưng cũng dễ dàng bị lặp lại nếu như không có công cụ vì vậy cái công cụ cực kỳ quan trọng nằm ở chỗ này đó các bạn thấy điều gì không? vì vậy đến đây chúng ta sẽ nhận ra thì chúng ta là những linh hồn đến trái đất để làm gì để học những bài học về cảm xúc các bạn và khi chúng ta không học được thì sao ạ cảm xúc làm điều gì các bạn vào liên đới lá gan ạ nó làm hỏng với cơ thể vật lý nha với bệnh tật gan nó sẽ làm hỏng lá gan là nhà máy lọc độc tố vì vậy vì vậy chúng ta sẽ làm hỏng công cụ cơ thể vật lý của chúng ta có phải là công cụ không ạ và bài học chúng ta không tốt nghiệp thì chúng ta sẽ làm hỏng công cụ đúng không ạ lúc này chúng ta nhìn vào nhìn vào bệnh tật nhìn vào bệnh tật các bạn biết đấy là gì không lời cảnh báo cho bạn về gì những bài học bạn không học được bởi vì bạn không học được bạn mới tạo ra cảm xúc này và cảm xúc này nó mới làm cho độc tố hình thành và độc tố hình thành thì sẽ hỏng đó là những căn bệnh nan y như ung thư hình thành bởi vì tất cả hầu hết những căn bệnh nan y nó phải hình thành từ một cơ thể nhiễm độc tố và axit và độc tố axit thì phải do nhà máy và nhà máy đó thì phải do cảm xúc cảm xúc là do bạn gì không nhận ra chính mình bạn tự gây ra gì hỏng cơ thể vật lý trong khi đó trong khi đó chúng ta đang đuổi theo gì ạ đuổi theo vấn đề cơm áo gạo tiền so sánh về tiền bạc hơn kém nhau đuổi theo để phục vụ cái gì ạ có phục vụ linh hồn đó không đúng không ạ chúng ta đang đuổi theo phục vụ một cái cơ thể vật lý trong khi đó nó là đồ gì đồ mưa ăn đồ mượn ở kiếp này mà thôi ạ có phải các bạn nếu từng đã nghe về nhà Phật họ nói gì ạ kiếp muôn vạn kiếp nằm ở chỗ này cái cơ thể vật lý của chúng ta nó chỉ là công cụ và chúng ta mượn nó ở kiếp này nhưng chúng ta không biết giá trị của bài học mà chúng ta lại làm hỏng nó đấy có đúng đang rất nhiều anh chị em chúng ta đang làm hỏng nó bởi vì qua thông qua cảm xúc không trong khi đó bài học về cảm xúc khi chúng ta không tốt nghiệp thì điều gì ạ các bạn thích xin cái điều đó không tốt nghiệp xong xin đúng không ạ mình phải hiểu bản chất ạ bây giờ vẫn xin mai con xin mấy ờ, công việc này nó đều phải may mắn nhưng mà ngày hôm sau vẫn cãi giả đó nghĩa là chúng ta cãi giả là cái gì chính chúng ta đang cái gì vẫn thói quen các bạn mà dễ không ạ dễ mà cũng khó đấy bởi vì sao tất cả đã nằm trong dấu ấn trong tiềm thức nó tạo tính cách chúng ta nó nó tạo cái cách chúng ta thì những cái vấn đề nó đến lập tức thì cái dấu ấn cái thói quen gọi là thói quen về gì tính cách chúng ta trỗi dậy lại trồi ra làm thế nào bởi vì nó là tính cách của tôi mà mà tính cách này nó hình thành từ đâu ạ à? từ dấu ấn trong tiềm thức dấu ăn trong tiềm thức dễ xử lý không ạ không dễ tí nào nếu như ai học NLP thì đều biết học Butter chẳng hạn thì có thể sâu hơn là đều rất rõ dấu ấn tiềm thức buộc phải gì thôi miên cốt trinh dòng thời gian bởi vì phải dẫn người ta gì đến thời kỳ trước 6 tuổi xóa toàn bộ dấu ấn về những cảm xúc đó một cái tờ giấy trắng hạn ví dụ một tờ giấy trắng tôi đã vẽ bệnh túm lum lên màu xanh màu đỏ màu tím màu vàng ở đây như này à, bây giờ tôi muốn vẽ một bông hoa màu hồng thôi tôi muốn vẽ một bông hoa màu hồng lên cái cái cái cái quyển sách này á các bạn bảo bây giờ để nguyên cái quyển sách một cái trang giấy mà tôi đã viết đủ các màu lên đó rồi vẽ bông hoa hồng lên đó nó có ra bông hoa hồng không không bao giờ đúng không nó sẽ là một bông hoa mà lẫn với những cái màu sắc những cái gì đó mà tôi đã từng vẽ lên đó rồi nghĩa là gì trong tiềm thức của tôi đã có đầy dấu ấn tạo tính cách rồi định đưa một cái dấu ấn mới vào tạo tính cách ư thông qua thôi miên đó không được nó sẽ là cốc gì giống như cốc nước chẳng hạn trong này đựng nước chè rồi lại gì tí nước cà phê đen tí nước ngọt mắm tôm mắm tép canh biết trong này có đủ rồi à, bây giờ tôi bảo tôi cần một cái cốc nước một cái cốc cốc trà gì đó thật ngon các bạn định giúp rót nước chè vào đây để tôi có nước chè không có đúng không ạ chúng ta phải làm cái ly này sạch đi này chúng ta phải đổ hết đi nghĩa là não bộ chúng ta bị những cái dấu ấn trong tiềm thức nó đã cài đặt trong nó tạo tính cách chúng ta mà đâu có phải đơn giản thì lúc này các cái dấu ấn đó nó đã khóa chúng ta trở thành tính cách chúng ta rồi thì buộc phải gì dọn dẹp đi đây là dọn giác tâm dọn thân là gì thải độc là lớp ba gốc là bạn mục đích đã đưa ra tôi đã đưa ra là dọn rác mới chỉ là một phần rác nhưng cái tâm này này mới là liên quan đến cái cảm xúc bởi vì nó tạo dành ra tính cách thì dọn ra tâm dễ không ạ cực kỳ khó đúng không và lúc này bạn nào biết mà ứng dụng phương pháp thôi miên dòng thời gian thôi miên dòng thời gian thì mời mấy bậc thầy NLP đó master đó giống như tôi cả, bây giờ cũng có hàng hàng ngàn người Việt Nam master NLP mà học các thầy nước ngoài đó có thể học cấp độ cao gọi là, là đạt được cái tiêu chuẩn đó mà xóa được dấu ấn trong tiềm thức nghĩa là dẫn dẫn dụ người đó người khách đó người có vấn đề đó thực ra ai chẳng có vấn đề đúng không ạ dấu ấn tiềm thức mà quay về quá khứ xóa dấu ấn thời kỳ trước 6 tuổi xóa đi sau đó quay lại thì hiện tại vẽ những bông hoa lên nghĩa là tạo tính cách mới tạo tính cách mới này thực chất là gì ạ tạo ra một cái tần sóng năng lượng giả sử muốn tiền bạc thì tạo ra tần sóng mà đầy đủ về tiền bạc rồi tạo ra tần sóng gì ạ đầy thương yêu để gì khỏi nóng giận nữa xóa hết ra mặt à, chúng ta tạo ra tần sóng mới là tần sóng gì đó đầy vui vẻ đó thì đấy mới gọi là gì ạ thay đổi cảm xúc hay gọi là quản trị cảm xúc nằm ở thế này các bạn đi học các bạn thấy đăng ký à gõ lên mạng đầy ạ quản trị cảm xúc có ai quản trị được cảm xúc không ạ nếu không dùng dùng đến phương pháp xóa rớt trong tiềm thức tất cả chỉ hơi hợt trên mặt không xóa được nên không dễ dàng gì giải quyết về vấn đề gì vấn đề tính cách con người đâu ạ nên các cái lớp học nói về gì quản trị cảm xúc nó chỉ là mang tên để chúng ta hiểu về cảm xúc đấy còn giải quyết về vấn đề của đó phải đi về dấu ấn trong tiềm thức mà dấu ấn tiềm thức thì phải nằm trước 6 tuổi ai làm được điều này tôi nói thật các thầy NLP cũng chỉ, chỉ gọi là đi về chưa chắc đã giải quyết được mặc dù nó lại còn rất đắt 30 60 triệu cho một dấu ấn nên khi biết được khi biết được cái nguyên lý này thì các bạn mới thấy là muốn thay đổi tính cách muốn thay đổi số phận không phải là gì áp các cái áp cái sức mạnh của tiềm thức của chúng ta vào để cài đặt cho bằng được bằng tiền nợ phước đấy chúng ta ứng phước trước đấy. mà chúng ta phải gì dọn dẹp hết cái rác và đặc biệt chúng ta mới nhận ra cái gì Ồ, từ xưa đến nay tôi học bao nhiêu bài học tôi không biết tất cả các cái vấn đề cuộc sống của chúng ta đều là bài học mà thôi thiếu tiền à vợ chồng buôn cá à mối quan hệ xấu à quan hệ thì nó vô vàn mối quan hệ với ai đó ngoài xã hội à những cái vụ va chạm ngoài con đường ngoài xã hội à những cái sự xúc phạm à nó đầy dẫy ạ nó đến với chúng ta để làm gì ạ à? để dạy chúng ta về bài học cảm xúc nhưng có mấy ai nhận ra và thông qua lớp này thì các bạn mới hiểu là ờ còn bài học về cảm xúc thì nó là người thầy người thầy phải làm gì người thầy mình mình phải làm gì các bạn biết không một cách rất đơn giản gì biết ơn có đúng không ạ tất cả bài học đến với chúng ta trong cuộc đời này đều là người thầy người thầy cho tất cả gì các cảm xúc của con người bởi vì chúng ta đến đây chỉ học cảm xúc thôi và đó là người thầy chúng ta chỉ cần gì ạ biết ơn với người thầy đó nên vì sao tôi không cho công cụ mà cho các bạn đạt được mục tiêu ngay mà tôi yêu cầu gì ạ thực hành lòng biết ơn nữa bởi chúng ta phải nhận ra giá trị đó khi chúng ta không thực hành lòng biết ơn thấy cái giá trị đó thì chúng ta sẽ vô tình ứng phước nếu chúng ta sử dụng công cụ của sức mạnh tiềm thức để đạt được mục tiêu tại vì rất nhiều rất nhiều người đã từng ứng dụng công cụ sức mạnh tiềm thức nó là cây đèn thần mà nó làm được những điều vi diệu lắm nhưng chúng ta không hiểu nguyên lý này và ứng phước trước nó trở thành nguy hiểm vì vậy vì vậy chúng ta đầu tiên phải ngộ ra đã ngộ đang trẻ thì khi ngộ ra được bài học này thì sao ạ tất cả giả sử đều có cái đích nếu thực chất nha con người không bệnh tật nha có thể là 120 tuổi ai cũng giống ai thôi nhưng vì sao ạ à? vì bệnh tật thì nó mới khác nhau mà bệnh tật thì dựa trên gì những nguyên lý tạo ra bệnh tật thì do gì ạ đều do cảm xúc khác nhau người nào nhiều độc tố thì nhiều bệnh mà đời nhiều độc tố hay không là do nhiều cái cảm xúc khác nhau của mỗi người khác nhau nên nếu như tất cả chúng ta đều là cái cốc nước trong hết nghĩa là chúng ta không bị cái gì độc tố trong cơ thể ấy, thì có thể con người gần như có một cái đích gì ạ tuổi thọ giống nhau có thể 140 160 sống không có bệnh tật thì có thể là một cái đích giống nhau nhưng bởi vì tính cách của mỗi người khác nhau thì độc tố của mỗi người khác nhau và cái đích cuối cùng là gì ạ bệnh tật cũng khác nhau và tuổi thọ cũng khác nhau nằm chỗ này nên nếu càng sớm đang còn trẻ mà nhận ra được giá trị của bài học này thì các bạn sao tôi phải học lại tôi không phải học lại cảm xúc cáu giận tôi không phải học lại cảm xúc buồn rầu tôi không phải học lại những cái cảm xúc đó trong cuộc đời này 25 tuổi 30 tuổi tôi tốt nghiệp rồi ngộ ra rồi tốt nghiệp rồi tôi bình an bởi vì sao nó không có bài học để học nữa thì các bạn gì ạ bạn sống cuộc đời còn lại là hưởng thụ và cơ thể vật lý của bạn nghĩa là cái công cụ của, của bạn nó theo đúng cái gì ạ cái lộ trình trăm hai trăm bốn trăm sáu mươi tuổi vẫn khỏe re không bệnh chúng ta đã tìm hiểu đã biết nguyên lý của bệnh tật nó đều đến từ gì độc tố độc tố đến từ cảm xúc cảm xúc đến từ gì từ không nhận ra được bài học không ngộ ra được bài học dễ hiểu không ạ logic không ạ nên càng trẻ mà càng học sớm bài học này có vẻ là cuộc sống nó sung sướng hơn không? nhàn hạ hơn không? tốt nghiệp rồi ai bắt học lại đó và đến đây thì các bạn sẽ nhận ra điều gì ạ cái quan trọng nhất thứ nhất là chúng ta không được để nợ phước khi chúng ta ứng dụng cái thứ hai muốn vẽ một bông hoa mới thì các bạn phải tạo ra một tờ giấy trắng lại nghĩa là xóa toàn bộ dấu ấn trong tiềm thức đó những cái đó cực kỳ quan trọng và chúng ta nhận ra tất cả cuộc đời chúng ta những cái vấn đề đang xảy ra nó đều là bài học mà chúng ta không muốn vấp phải những cái bài học đó thì chúng ta phải gì ạ phải tốt nghiệp nó sớm thôi nhận ra để tốt nghiệp có thể các bạn đã từng học đâu đó kể cả các lớp tâm linh chắc chắn sẽ chưa ai logic cụ thể để các bạn bước ra vào bài học và giải quyết vấn đề nhanh như thế này ở đây chúng ta nhận ra rất nhanh và hiểu được nguyên lý dễ hiểu tôi logic từ cái nguyên lý ba gốc trong vấn đề tìm được tìm được cái gốc của những căn bệnh nani nó đến từ môi trường tôi logic vào các cái bài học tâm linh tôi đi học của các thầy tôi học khá nhiều thầy Ấn Độ và tôi logic lại thì tôi mới nhận ra điều đấy và tôi mới, mới tổng hợp được nguyên lý của những căn bệnh nan y nó đều đến từ gì không nhận ra mình là ai còn khi mình đã nhận ra mình là ai mình bình an với vấn đề đó tự nhiên là gì học xong rồi không phải học lại thế tự nhiên tạo tốt nghiệp ờ lúc này bắt đầu cài đặt gì ạ cuộc sống hạnh phúc đó cuộc sống dư giả thế nhưng có một điều cuộc sống mà quá nhiều có được quá đòi hỏi về vật chất thì quay lại sao lại góp tay phá trường lại đốt trường không biết bọn trẻ con sau này đến học kiếp sau mình đi đâu phải trẻ con biết có trường đến học không đó thì chúng ta lại động não đó nên chúng ta phải biết đủ biết đủ giàu tối thượng nằm chỗ này ở mức độ nào đấy tuy nhiên nhá có người hỏi thế bây giờ à, bạn có được mục tiêu về tiền bạc không tôi có đấy mục tiêu là của tôi là gì ạ các bạn biết không tôi bật mí một chút nhá xây cái kim tự tháp các bạn biết kim tự tháp giá trị như nào không kim tự tháp là một công cụ những người nào ngồi thiền trong đó sẽ phát hiện ra chỉ có một con số từ 1 đến 9 thôi mà cả cái thế giới này ứng dụng từ ngàn đời nay từ ngàn đời nay có học hết con số đó không đúng các nhà toán học quanh quẩn với con số và ai đưa ra con số này từ đâu ra từ trong kim tự tháp chỉ ngồi thiền trong kim tự tháp thần số học các bạn biết từ đâu ra ngay quyển thần số học này cũng vậy các bạn biết từ đâu ra từ trong kim tự tháp mà ra nên khi nghiên cứu về kim tự tháp ấy, tìm hiểu về kim tự tháp tôi thí nghiệm tôi thí nghiệm được tí một bằng các chất liệu nào tôi thí nghiệm tôi đã phải sử dụng ứng dụng sức mạnh kiểm thức để ra được cái chất liệu đó và tôi đọc là đọc những người ngồi thiền trong kim tự tháp từ ngàn đời xưa đến nay người ta biết cuốn sách nào nói về thiền trong đó trổ cái gì họ nhận ra được cái gì chứ tôi không nghiên cứu hoặc là đọc tài liệu mà mấy cái ông dùng kính để soi soi không tôi không đọc tài liệu đó mà tôi chỉ đọc những cái tài liệu mà liên quan đến những người mà gì ngồi thiền trong đó họ nhận được cái gì họ viết sách tôi đọc những cái đó chứ tôi không đọc về những cái phân tích là nó có tồn tại bao nhiêu ngàn năm rồi uh, trong đó có cái gì vàng bạc chôn ở đâu tôi không, không đọc mà tôi đọc là những người ngồi thiền trong kim tự tháp người ta nhận được một cái năng lượng hoặc là một cái chỉ giáo gì đó và chính vì vậy tôi vẫn đặt mục tiêu về tiền nhưng tiền là để làm cái kim tự tháp xây kim tự tháp ở đó có thể một ngày nào đó các bạn mới nhận ra cái đó cực kỳ giá trị cực kỳ giá trị nhưng ở đây các bạn nhận ra giá trị gì trong cơ thể vật lý hay linh hồn các bạn đã biết tôi đặt mục tiêu về cái gì rồi đó và khi các bạn hiểu được hiểu được về bản chất con người chúng ta là ai chúng ta đến trái đất để làm gì tại sao cơ thể chúng ta hay gọi là cái công cụ chúng ta cơ thể vật lý đó lại bị hỏng nguyên lý là do đâu tại sao cuộc đời chúng ta cứ học bài học học đi học lại ở một cái dạng gọi là không tốt nghiệp và có những người mà tại sao biết nguyên lý của sức mạnh tiềm thức hay gọi là cây đền thần trong mỗi cơ thể chúng người con người mà người ta ứng dụng được ngay nhưng lại bị nợ phước và một thời gian đó một thời gian có thể ngay tức thì trong chính chính bản thân họ lại phải trả cái phước đó và những cái tai nạn có thể những cái gì đó xấu xa sẽ đến với họ nên khi chúng ta hiểu được nguyên lý này là chúng ta phải là gì học xong bài học để khi này khi đó chúng ta mới gì ạ mới trùng với tần sóng năng lượng rung động của vũ trụ ở trong tâm thức thì lúc này những cái tính cách bản chất xấu xa của chúng ta vô tình đã bị cài đặt trong quá khứ tạo ra tính cách của chúng ta được thay đổi hoàn toàn và lúc này chúng ta thấy mọi bài học đến mà chúng ta bình an với nó tự nhiên nó không đến nữa tốt nghiệp rồi mà học xong rồi mà ai bắt học lại đâu và điều cái gì ạ không phải học lại thì bạn sống cuộc sống gì ạ nhàn hạ quan trọng là cái gì bạn đã chung với tần sóng năng lượng của vũ trụ lúc này các bạn ứng dụng ứng dụng về cái việc cài đặt trong tâm thức là xin gì được đấy xin gì được đấy và lúc này vũ trụ sẽ cho tất cả những cái gì chúng ta xin khi chúng ta chính là những đứa con ngoan nói sao nghe vậy đó giống như những đứa trẻ trong nhà chúng ta mà chúng ta chúng nó hợp ta hàng trăm đứa có đứa hợp đứa nào hợp thì chúng ta hay cho quà đúng không ạ vũ trụ cũng thế thôi còn khi chúng ta là những đứa mà chuyên cãi giả ra cho gì ạ có cho quà hay cho roi chúng ta hiểu nguyên lý này vì vậy khi muốn khi muốn đạt mục tiêu để đạt được thì chúng ta phải học được toàn bộ những bài học đó và đặc biệt chúng ta phải nhận ra những giá trị của bài học trong quá khứ và chúng ta đã biết đó là những người thầy thì chúng ta phải thực hành gì lòng biết ơn với nó với tất cả những bài học tiếp theo là nếu như muốn đặt mục tiêu giả sử chúng ta đã trở thành đứa con ngoan nhá nói sao nghe vậy nhá nghĩa là bài học xấu cũng đến nữa và lúc này chúng ta muốn muốn đặt mục tiêu cái gì cũng được mà theo với khả năng của chúng ta chúng ta phải có cái gốc nhá là chúng ta đang làm gì với ai đó chúng ta đang có cái nguồn lực như thế nào bên xung quanh thì chúng ta đặt mục tiêu đặt mục tiêu thì chúng ta phải hiểu nguyên lý trong sao ngoài vậy trong đây là gì ạ trong là gì hình ảnh trong tâm thức các bạn nhé giả sử giả sử ai học NLP thì biết này trong chẳng hạn tôi xây dựng một cái kế hoạch là 5 năm nữa tôi có một ngôi nhà hay là một ô tô hay tôi xây dựng một cái kim tự tháp khoảng à, hai chục người ngồi thiền thì tôi phải xây dựng hình ảnh đó trong tâm trí tôi trong tâm trí tôi và nó rất cụ thể giống như nó đã hình thành đấy là tâm đấy là hình ảnh bên trong thì lúc này và đúng thời điểm đó bên ngoài sẽ có vậy đây là nguyên lý trong sao ngoài vậy vì vậy khi chúng ta hiểu được nguyên lý này thì chúng ta phải hiểu gì ạ tâm trí tôi đang mỡ hỗn độn trong đó làm thế nào vì vậy chúng ta phải có cái gì việc để dọn dẹp cái tâm trí đầy rác của bạn ấy để vậy xây dựng cái hình ảnh thì nó mới cụ thể thì nó mới đạt được mục tiêu và ở trong lớp ở trong lớp phép màu thì ngày à, sáng mai sáng mai tôi sẽ phổ biến đến cái công cụ thực hành cho các anh chị trong lớp phép màu để giải quyết với những vấn đề này trong bằng công cụ và đặc biệt ở trong lớp phép màu thì các bạn biết là 28 ngày thực hành lòng biết ơn thì bạn à, thích tâm an bạn ấy đã đã đồng hành cùng đồng hành với các bạn để giải quyết vấn đề gì ở đây các bạn biết biết ơn với tất cả những vấn đề đã và đang xảy ra viết các bạn cố gắng viết đầy đủ viết thật đều đầy đủ bởi vì đây chính là gì ạ khi chúng ta biết ơn được những vấn đề đã xảy ra trong cuộc đời chúng ta hoặc đó hiện tại thì chúng ta sẽ còn không bị nợ phước nào này như nhiều người viết nhưng không cảm nhận được viết là viết thôi thì điều đó nó không xảy ra phước vẫn vẫn bị ứng bị nợ đó khi chúng ta ứng dụng công cụ để đạt mục tiêu vì vậy chúng ta phải có buổi học ngày hôm nay nhận ra toàn bộ những bài học đã từng đi qua cuộc đời tôi nó đều là gì bài học cho cảm xúc của tôi mà thôi và lúc này chúng ta khi thực hành lòng biết ơn thì sao ạ sẽ không không học lại những bài học đó và chúng ta sẽ không nợ phước đặc biệt là trong công cụ mà khi tôi dẫn dụ thiền á tại sao tôi lại đưa ra một cái gì ạ biết ơn với tương lai nghĩa là chúng ta sẽ nhận kết quả trong tương lai và biết ơn với nó trước xây dựng hình ảnh nó trong tâm trí trước tuy nhiên cái việc mà làm sạch tâm trí nó cực kỳ quan trọng bạn nào đó biết đến xóa dấu ấn trong tiềm thức thì tìm mọi cách xóa tìm mọi cách xóa làm sao các bạn phải giống như một đứa trẻ mới sinh à, trong trắng như vậy nghĩa là gì ạ lúc này chúng ta chưa xây dựng bất cứ một hình ảnh gì thì lúc này tính cách chúng ta chưa hình thành đó và chúng ta sẽ gì thay đổi được và lúc này chúng ta đang đi về làm sao xóa trắng được lúc này chúng ta sẽ có một tờ giấy trắng trong não bộ chúng ta không còn giác nữa và lúc này chúng ta vẽ lên một cái bông hoa nào đó nghĩa là chúng ta xây dựng một tính cách mới đó một hình ảnh mới thì các bạn đã thấy nguyên lý của nhà Phật cũng vậy trong sao ngoài vậy nguyên lý của NLP cũng vậy các bạn hay là của năng đoạn kim cương vậy là các bạn phải xây dựng được hình ảnh trong tâm trí tiền bạc cũng nằm ở đây hạnh phúc cũng nằm ở đây sức khỏe cũng nằm ở đây các bạn xây dựng nó trong tâm trí thì lập tức sao nó cũng như cái cũ thôi các bạn xây gì nó có đó thì bây giờ các bạn dọn được hết cái cũ rồi cái cũ rồi các bạn đã lau sạch chết rồi các bạn xây cái mới thì sao nó lên cái mới và các bạn có thể thấy hiện thực nó xảy ra ngay xảy ra ngay và tôi biết là trong lớp lớp K1 nhiều bạn đã xây dựng hình ảnh này tốt trong vòng 10 ngày thôi tuần thôi đã thấy bắt đầu nó trổ xây dựng hình ảnh tiền thì tiền trổ tôi không biết mấy bạn đó chưa thấy nói chuyện riêng với tôi là các bạn có thực hành cái ờ, công cụ biết ơn lòng biết ơn không đều không rồi lại ứng phước mệt đó được tiền bạc xong lại lượng phước phải xây dựng phải luôn mồm thực hành các công cụ nên chúng ta có những cái công cụ nó vi diệu và nó đơn giản để chúng ta giải cái vấn đề đặc biệt là chúng ta không ứng phước nên vì vậy khi tham gia cái lớp lớp phép màu của bạn Ngọc Bích ấy, là chúng ta đã giải quyết được vấn đề đó, vấn đề về về phước báu của chúng ta khi chúng ta thành thực hành lòng biết ơn đây là một cái à, cái cốt lõi mà khi chúng ta uh, hiểu được bản chất cơ thể con người chúng ta là ai đó, chúng ta là ai tại sao cơ thể chúng ta lại bệnh tật tại sao chúng ta làm ăn cứ lên xuống thất thường tại sao chúng ta có những mối quan hệ xấu rồi tại sao sức khỏe chúng ta đã không ra gì đó tất cả nó đều đến từ gì từ những cảm xúc dấu ấn mà cảm xúc thì phải đến từ dấu ấn mà dấu ấn thì do gì ạ vô tình chúng ta bị tạo ra chúng ta không cố tình trước 6 tuổi chúng ta biết gì đâu nên những đứa trẻ mà người ta gọi tăng động tự kỷ cái lỗi này là lỗi gì ạ lỗi vô tình của cha mẹ không hiểu không bị hiểu là đã xây dựng một cái hình ảnh trong tâm trí của trẻ và nó tạo ra tính cách của trẻ thì lại đổ lỗi là bệnh tật có bệnh nhỏ hết tất cả là gì ạ cài đặt tần sóng rung động trong tâm thức theo đúng chiều hướng đó để nó tạo ra cái gì con người đó mà thôi nên những ai mà biết được quy trình này thì các bạn sẽ thấy gì ạ à? ồ trẻ tăng động cực kỳ đâu khó nhưng cái quy trình là phải thay đổi gì ạ à? muốn thay đổi ai đó là phải thay đổi mà muốn thay đổi mình thì không phải thay đổi cái bên ngoài của mình cái tính cách của mình mà phải thay đổi gì trong tâm thức thế là phải đúng nguyên lý là như vậy và chúng ta đi đúng lộ trình đó thì chúng ta sẽ làm được rất nhiều điều vi diệu và tôi mong ấy là các anh chị các bạn những người luôn luôn đồng hành cùng tôi ở đây đặc biệt trong nhóm luôn luôn cùng học học hành với tôi tham gia với tôi làm sao mà nhận được cái toàn bộ kiến thức này và chúng ta trở thành những người chuyển giao trong một hai năm các bạn làm được hết những điều đó xã hội rất cần có đúng không ạ con người rất cần chúng ta nhìn thấy cái tổng thể cả cái thế này thế giới này rất cần cái điều đó nhận ra vấn đề đó bởi vì nó liên quan đến gì liên quan đến cả biến đổi khí hậu toàn cầu những cái thằng mà gây chiến tranh làm gì nó nhận ra được một tí bài học nào tất cả đều gì ạ lao theo cái thế giới vật chất lao theo cái tôi cái tôi bản ngã để quy trình mà chúng ta học được trong lớp K2 đặc biệt lớp K2 ở đây có lẽ là à, lớp K2 sẽ có thể gần như đủ thì chúng ta phải gì ạ đọc đủ ít nhất là bởi vì đã bước vào lớp học rồi phải nghe đủ nghe sách nói cũng được chỉ cần ngộ ra thôi để đến khi tôi chia sẻ thì mọi người đều nhận được tại sao lại như vậy thì đó là những quyển sách cần phải đọc cần phải nghe sức mạnh niềm tin tại sao tin thì mới xảy ra sức mạnh tiềm thức ồ có cây đèn thần thật hóa ra nó chỉ là dấu ấn trong tiềm thức nó cài đặt nó trở thành cái gì ạ tính cách của chúng ta rồi à, quy luật gieo gì gặt đấy xây dựng hình ảnh gì thì nó tạo ra hình ảnh đó và tạo ra cuộc đời của mình xây dựng hình ảnh gì thì nó sẽ tạo ra cái số phận của mình theo đúng cái cái gì mình xây dựng xây dựng ngôi nhà xây dựng cái xe xây dựng cái mối quan hệ nó đều ra đúng theo với cái hình ảnh mình xây dựng trong tâm trí rồi tại sao mình giúp cho năm thằng bạn có cuộc sống hạnh phúc thì mình sẽ trở thành thằng hạnh phúc mình giúp cho năm người đó giàu có thì tự nhiên mình trở thành thằng giàu có mình không đi xây mình vì sao Donald Trump có quyền gì ạ quyền này đó chúng tại sao chúng tôi muốn bạn giàu bây giờ tôi giúp cho 5 người giàu 5 người hạnh phúc thế chả lẽ tôi là thằng nghèo ấy tôi là thằng thằng thằng thằng thằng bất hạnh à? không bao giờ đúng không vì vậy khi chúng ta gieo hạt cho ai đó mà gieo cho 5 người về giàu có thì chắc chắn chúng ta trở thành ai giàu có mà gieo cho 5 người hạnh phúc thì chắc chắn chúng ta phải làm hạnh phúc đó đây là quy luật gieo hạt và cái quyển sách gì ạ bí mật luật hấp dẫn là chúng ta phải hiểu và phải đọc và phải nghe nằm ở chỗ này rồi quyển cuối cùng tôi yêu cầu mọi người phải gì ạ phải hiểu nguyên lý của bảy quy luật của tâm thức mình trong đó có một cái quy luật gì ạ không phán xét thì ngày hôm nay chúng ta hiểu ạ chúng ta hiểu gì ạ trong nhà chúng ta đang có một cái ông nào đó hoặc là một cái, một cái cái cái bạn nào đó cùng cùng điên điên hoặc là hay cáu giận hay buồn rầu lo âu thì chúng ta phải hiểu gì ạ điều đó là đương nhiên đúng không ạ điều đó là đương nhiên bởi vì sao ạ bởi vì quá khứ quá khứ đã xây dựng tạo ra họ phải như thế họ không thể khác được bởi vì sao ạ à? có cả một cái quá trình trong quá khứ kể cả là thời gian kể là cả là dấu ấn thì mới tạo ra cái đó hiện diện trước mặt mình giả sử chúng ta đi ra đường à, vô tình va chạm giao thông với ai đó thì nó phải có gì phải có sự chuyển động từ nhà mình ra đó phải có sự chuyển động của người kia đến đó nó phải có quá khứ như vậy nên việc việc ở đó nó xảy ra là phải đương nhiên nó phải có những cái tình huống ở ở trong quá khứ nó phải có những cái sự trong quá khứ để tạo ra cái gì cái hiện tại như là con người chúng ta ai đó trong nhà mà có cái tính cách nào đó bình thường chúng ta cảm thấy khó chịu chúng ta bảo ồ cái đó là đương nhiên bây giờ chúng ta học xong rồi chúng ta hiểu đấy là đương nhiên bởi vì sao ạ họ giống chúng ta mà thôi cũng gì ạ à? sinh ra đến trái đất này mượn cơ thể vật lý học bài học nhưng họ khác chúng ta là gì họ bị cài đặt ở dấu ấn trong tiềm thức tạo ra tính cách của họ ai cài họ tự cài à lúc năm ba tháng một tuổi hay là ở kiếp trước kiếp trước là gì kiếp trước có phải là đến với cơ thể vật lý thông qua ngày sinh tháng đẻ có phải là kiếp trước chưa ai đến ạ linh hồn chúng ta đúng không thì tại sao người ta xem ngày sinh tháng đẻ người ta biết được gì tính cách tính cách có tạo ra số phận không ạ có đúng không thế là kiếp trước cũng làm gì nằm ở vào đúng ngày sinh ra đẻ thì lúc này chúng ta mới nhận ra gì ạ kể cả kiếp trước chưa học được bài học về cảm xúc thì đến cái lớp này của chúng ta đều nhận ra gì ạ đều giải quyết được mà khi chúng ta nhận ra tất cả đều là bài học của cảm xúc thì chúng ta nhận ra là gì giải quyết được kể cả là nghiệp kiếp trước bởi vì kiếp trước thì nó liên quan đến ngày sinh ngày sinh thì liên quan đến tính cách thế tính cách hình thành từ gì từ kể cả từ ngày sinh cho đến gì dấu ấn tiềm thức dấu ấn tiềm thức là của kiếp này đúng không ạ do chúng ta vô tình cài đặt cha mẹ hoặc là hình ảnh đó bị cài đặt trong thời kỳ trước 6 tuổi nhưng cả kiếp trước và cái dấu ấn tiềm thức nó đều xây dựng ra một cái tính cách con người nhưng tính cách đến với với cái bài học ngày hôm nay chúng ta nhận ra là gì là lúc này chúng ta có thể thay đổi được tính cách không thay đổi được khi chúng ta nhận ra chúng ta là ai và quan trọng là chúng ta gì ạ nhận ra người thầy người thầy đó là gì ạ những bài học đã xảy ra đang xảy ra và chúng ta xây dựng nền tảng đó thì chúng ta sẽ xây dựng một bài học mới trong tương lai là bài học của gì ạ à? của tình yêu thương của sự đầy đủ của sự gì khỏe mạnh có thể chúng ta xây dựng được theo một cách hoàn thiện nhất mà chúng ta mong mong muốn và đây chính là gì đấy là công cụ ám thị thôi miên nằm ở chỗ này và trong cái lớp phép màu trong nhóm chúng ta chúng ta đang được khi tôi chia sẻ những kiến thức này tổng hợp kiến thức này tôi chia sẻ mà chúng ta giải quyết được gì ạ kể cả xóa dấu ấn trong tiềm thức kể cả thay đổi để chúng ta nhận ra những bài học và chúng ta gì ạ cài đặt cái mới quan trọng đó là làm sao mà thay đổi được tính cách nó sẽ có hai cái công cụ công cụ thứ nhất là gì chúng ta phải thay đổi thay đổi thông qua một cái công cụ đó, mà các bạn ở trong lớp trong lớp đã nhận được thì các bạn sẽ vào lớp bạn nào chưa biết được thì vào lớp và lớp K2 thì ngày mai tôi phổ biến công cụ đầu tiên có hai công cụ nhá công cụ giải quyết tức thời để ngày mai khi các bạn ứng dụng cái lập tức lập tức chỉ trong vòng có thể trong tuần đó bắt đầu các bạn thấy thay đổi và nếu các bạn ứng dụng ngay thì có thể có thể một tháng sau hoặc là sau khi tốt nghiệp cái lớp phép màu là các bạn thấy chuyển hóa luôn toàn bộ hoặc nhiều bạn đã thấy trong lớp chuyển hóa luôn còn công cụ tiếp theo là công cụ gì ạ ở trong dấu ấn trong tiềm thức buộc phải làm buộc phải làm còn nếu không chúng ta vẫn đang gì ạ đang dùng sức ép đang dùng sức ép sức mạnh của hiện tại nhưng dấu ấn một khi một khi chúng ta vô tình chúng ta vô tình để cảm xúc trồi lên thì dấu ấn nó lại trồi lên vì vậy cái việc thứ hai ứng dụng về công cụ giải quyết trong tiềm thức buộc phải làm buộc phải làm thì các bạn muốn biết toàn bộ cái công cụ này hay là các cái giải pháp để thay đổi thì các bạn cần phải tham gia các cái khóa học của lớp phép màu bởi vì lớp đó là trải dài cái thời gian để chúng ta thay đổi tính cách cái thứ hai công cụ công cụ thì các bạn phải dùng các loại công cụ để xóa dấu trong tiềm thức một là cái công cụ của NLP hai là công cụ của lượng tử thì các bạn phải dùng đó. còn tôi cho một công cụ rất mạnh nhanh thì trong lớp học trong lớp học của lớp phép màu là sáng mai tôi bắt đầu phổ phổ cập công thức này đó xin cảm ơn cả nhà biết ơn cả nhà à, ngày hôm nay thì các bạn đã nhận được nhận được và có thể rất nhiều bạn ừ, nào đó cảm thấy mình ngộ ra các bạn nào ngộ ra chia sẻ và chúng ta sẽ giao lưu xin mời à, Trần Văn Thân <laughs> rất tích cực thanh kia là gì xin mời em Dạ vâng, con cảm ơn thầy đã cho con chia sẻ. Con xin chào các cô bác, anh chị. Thì bản thân con thì trong tiềm thức con trải qua rất nhiều điều mà có thể kể ra cả rất nhiều ngày cũng không hết được. Từ, từ nhỏ là khi 3 tuổi là con bị sốt bại liệt, thế là hai cái chân con nó liệt đi từ ấy đến giờ. Đến 10 tuổi con mới ngồi dậy được và bắt đầu xúc được miếng cơm để ăn thế thì trong tiềm thức của con nó là thầy nói đó từ 0 tuổi đến 6 tuổi thì là một cái tiềm thức rất là tồi tệ rồi tức là lúc nào mình cũng phải nãy như một đứa trẻ mặc dù đầu óc mình vẫn nghĩ được mình đã biết biết suy nghĩ vậy thì tiềm thức của con nó là một cái sự gọi là nói nó bảo nó sống thực vật thì cũng không đến nỗi nhưng mà nó có nhiều cái điều nó tiềm thức của mình nó đã quá nó không được phát triển như những đứa trẻ bình thường sau khi lớn lên một chút rồi ừ. là thực sự là mẹ con là người nuôi con lớn lên mẹ con là người cũng không có cảm xúc tốt lắm tức là mẹ con hay buồn hay có những cảm xúc tiêu cực nó định hình ở trong đầu cho nên là tất nhiên con phải là người ảnh hưởng lớn nhất vì con là con của mẹ rồi khi con được đi học 13 tuổi con bắt được đầu được đi học thì con nhưng mà hình như con có một cái gọi là cái bẩm sinh là có cái sự lạc quan cho nên con rất hòa đồng tiếp cận với xã hội với trường học với bạn bè một cách rất vui vẻ con không, không có cái sự tự tự kỷ hay là xa lánh mọi người cho nên con được rất gần gũi được mọi người con có thế mạnh đấy nhưng tiềm thức của con vẫn là tiềm thức như thầy nói con bị ám ảnh và trong suy nghĩ của con đến bây giờ và trải qua rất nhiều thời gian thì nó vẫn cứ nó vẫn không thể tích cực được vì chính vì vậy cho nên con con có mặt ở trong cái lớp K1 này và con lắng nghe những cái lời của thầy thậm chí con còn phải ghi âm lại những lời của thầy để hằng mỗi khi con nấu cơm rửa bát hay con làm bất cứ việc gì con cũng mở để con nghe và con con mong rằng là nó sẽ thấm nhuần vào từng từng tế bào thần kinh về tâm cảm của mình để mình có thể xóa bỏ hết được những ký ức những tiềm thức nó mang tính tiêu cực đó thật sự đây là cái điều mới mẻ nhất mà con con được nhận khi năm nay con 40 tuổi và con đang tràn đầy hy vọng để có thể thay đổi được tiềm thức bởi vì tiềm thức của con nó sẽ ảnh hưởng đến những đứa con của con con có hai đứa con một đứa 10 tuổi và một đứa 4 tuổi cho nên con biết là nếu như tâm thức của mình không tốt cảm xúc của mình không tốt thì về sau này những đứa trẻ của mình nó cũng sẽ giống như mình vậy cho nên là gặp cái này là cái điều mà coi như là phước báu coi như là một món quà vô cùng giá trị để con con để lại cái ảnh hưởng cho con cái mình về sau này và đó tiền bạc không thể mua được con xin cảm ơn thầy đã cho con chia sẻ bạn Tân Trần Văn Tân à con xin con Trần Văn Tân thầy ạ à? con ở Ninh Bình ạ à? ban để số điện thoại Dạ thưa thầy, số điện thoại của con là 0964 0964 236303 236303 cảm ơn. Vâng ạ. Con cảm ơn thầy. Con chào thầy. Tôi sẽ bảo đội nhóm lưu ý giúp bạn. <clears throat> dạ. Xin cảm ơn. Xin mời uh, chị Nga. Anh kêu đang gì? thầy đã cho cho nghe quyền được nói hỏi à, thầy ơi bây giờ từ hồi ờ, thầy, ờ, thầy Nga được nghe thì có bảy quy luật của tâm thức nhưng mà chỉ thấy có một quy luật đó là không phán xét vậy thì có sáu quy luật nữa là gì ạ? bảy quy luật của tâm thức mà dạ. chị chưa đọc sách à? à sách về cái này thì em ờ, mới chỉ nghe được bốn quyển thì em mới chọn vẹn được một quyển còn mấy quyển kia thì em đã nghe qua thôi còn em chưa có đi sâu lắm á cái đó chúng ta sẽ à, vào học buổi sáng mai sáng mai sẽ đầy đủ bảy quy luật của tâm thức quyển này sách đấy rất mỏng các bạn nhá nên là các anh chị phải buộc phải đọc quyển sách đó nếu không hiểu về quy luật của tâm thức thì các anh chị sẽ không thể thực hiện được dễ dàng tại sao mà trong quy luật đó tôi có yêu cầu là gì ạ ở trạng thái trống rỗng trong não bộ đó là cái ờ. lý do không phải quy luật đó rồi trạng thái không phán xét như chị nga vừa nói rồi trạng thái tối thiểu nghĩa là chúng ta không làm việc nỗ lực và chúng ta gì ạ chỉ cài đặt xong chúng ta phải gì nghĩa là trạng, trạng thái của niềm tin của quy luật niềm tin nghĩa là chúng ta tin tưởng thì chúng ta không để tâm đến nữa đó là quy luật tối thiểu đó nên tất cả những ai đang học lớp K2 hoặc K1 các bạn phải thuộc hết tất cả bảy quy luật này ngày mai chúng ta sẽ vào tôi sẽ kiểm tra ở tất cả những các chị buộc phải thuộc quy luật đó nếu không không ứng dụng được xin cảm ơn chị dạ không còn tiếp ạ à, thầy ơi thầy còn dạ, còn nếu mà mình thay đổi tính cách ấy, thì cái đầu tiên là cái công cụ giải quyết tức thời và cái dấu ấn tiềm thức thuộc về thuộc về cái gì ạ em nghe không rõ dấu ấn tiềm thức thuộc về những hình ảnh trong tâm trí bị cài đặt trong thời kỳ trước 6 tuổi thuộc về dấu ấn tiềm thức được bị kẻ đặt trước đấy nhỉ? Đúng, thời kỳ trước 6 tuổi là ảnh hưởng đến khoảng 90% trở thành tính cách của mỗi con người chúng ta. Sau đó, sau đó thì tính cách vẫn được hình thành nhưng chỉ là bổ sung thêm. Vẫn làm cho số phận của chúng ta thay đổi. Ví dụ dấu ấn giống như bác sĩ bác sĩ chữa bệnh gì cho bệnh nhân sau đó bị bệnh đó mà chết như bác sĩ bị ung thư hiện nay khá đông rồi diễn viên đóng vai gì đó sau một bộ phim đó thì số phận giống diễn viên đó à, giống nhân vật đó đấy là những dấu ấn cài đặt thì ở xã hội chúng ta đang có nhiều tôi chỉ nói về điển hình hai cái đó thì chúng ta nhận ra gì ạ bác sĩ mà chữa bệnh gì sau đó bị bệnh đó giống như cái nghề mình làm ví dụ chữa ung thư thì phải kéo dài hàng chục năm và bác sĩ mà chữa bệnh tim chết vì bệnh tim các bạn biết ở Việt Nam chúng ta là ai đó thì chúng ta thấy thì tại sao họ lại bị bệnh tim tại sao họ lại bị bệnh thư bệnh ung thư trong khi đó họ là người người chữa ung thư và chữa tim thì lúc này chúng ta mới nhận ra là gì ạ họ bị cài đặt giống như cài đặt trong gì trong tiềm thức của đứa trẻ nhưng sau thời kỳ 7 tuổi thì cái đó nó không dễ dàng đi vào mà nó đi rất chậm và nếu chúng ta logic lại thì thấy gì ạ tại sao bác sĩ là phải hàng chục năm thì bệnh mới hình thành mà diễn viên đóng một bộ phim xong thì có thể bệnh đó bệnh của của vai diễn đó bệnh của nhân vật đó mà người ta diễn đó lại hình thành ngay trên cơ thể của của của diễn viên bởi vì khi chúng ta thì ạ à, thấy bác sĩ người ta ừ, làm việc vận hành người ta người ta có để để tâm lắm không ạ người ta có cảm xúc lắm không không bởi vì nghề nghiệp của họ là như vậy họ chỉ làm mà không đặt cảm xúc của nó nhưng diễn viên diễn viên khi đóng vai diễn thì các bạn nhìn thấy điều gì ạ là chúng ta xem chúng ta còn bị cuốn vào cái gì cái trạng thái của vai diễn đó đầy cảm xúc đến mức độ người xem còn gì ạ buồn giàu nổi khùng hay là cáu giận hay là lo âu theo đúng cái trạng thái của diễn viên đó diễn nghĩa là gì ạ diễn viên của mình đẩy cảm xúc họ lên rất cao thì lúc này chúng ta mới hiểu gì ạ nếu nếu ai biết được quy luật này thì người ta sao tại sao trong thôi miên thì thường thường tôi ám thị kiểu gì ạ tôi phải đẩy cảm xúc lên thật cao khi đẩy cảm xúc lên cao được thì tôi ám thị chỉ một lần thôi có thể đạt được mục tiêu đấy chúng ta hiểu quy luật chưa ạ khi nào cảm xúc thật cao các bạn đẩy cái gì vào thì tự nhiên nó hình thành thì chính diễn viên đang làm cái điều đó, nhưng họ làm vô tình với bản thân mình không nhận ra còn bác sĩ thì sao ạ cũng hình ảnh đó cập nhật hàng ngày nhưng gì không có cảm xúc thì sao ạ phải rất nhiều năm giống như quảng cáo ấy. các bạn đi nghe nghe nói gì ạ à? nước ngọt gì coca cola lại hình thành đầu bởi vì sao ạ à? họ quảng cáo cứ lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại trong đầu trong tâm trí của mình thì yên nhắc cái là các bạn bị gì? ám thị vào đó đấy nhưng mà rất nhiều bởi vì sao ạ à? các bạn không bị đẩy cảm xúc vào đó nhưng đẩy cảm xúc chỉ một lần đấy đấy là mấu chốt của tâm thức đấy ai biết được quy luật này thì chúng ta rất dễ ứng dụng xin cảm ơn chị thank you Arabi <clears throat> Này cho phép em xin chia sẻ với mọi người một chút về cái cuốn sách này để mọi người áp dụng làm sao mà chưa có sách và ngay buổi tối ngày hôm nay mọi người cũng có thể nhớ được để đến mai áp dụng cái bài mà thầy dạy để cho mọi người có thể là hiểu được không bị lơ mơ được không ạ? Xin mời em. Dạ thì à, trước hết ở đây thì cũng có rất là nhiều cô bác anh chị ở lớp K2 thì chưa biết đến em thì em xin giới thiệu ờ, một chút về bản thân của mình họ tên đầy đủ của em là Trần Thị Nương và em sinh năm 1981 hiện tại thì em đang ở Bắc Giang thì cái ờ, cuốn sách này thì nó không dày không dày và nó cũng không nhiều nó có 7 cái chương và cũng 7 cái quy luật đó thì để ngay buổi tối ngày hôm nay cô bác anh chị mà chưa mua được sách hay là chúng ta chưa từng đọc hay chúng ta chưa từng nghe bao giờ ấy thì cô bác anh chị vào YouTube chúng ta tải về và ở ban tổ chức cũng đã gửi lên trên nhóm rồi thì cô bác anh chị có thể nghe tối hôm nay bằng cái cách nhanh nhất mà em đã từng áp dụng trước đây và em cũng đã có cái kinh nghiệm đọc sách nhiều năm để làm sao mà mình có thể nhớ được và mình ờ, khi mà mình mỗi một cái chương ấy mình sẽ có được những cái uh, những cái gạch đầu dòng để mình hiểu được và khi mà nghe thầy giảng thì nó sẽ có những cái mà chúng ta hiểu ngay chúng ta không bị mơ màng bởi một cái một cái vấn đề nào đó ở trong cuốn sách đó thì nó có 7 chương thì khi cô bác anh chị nghe ấy, chúng ta cũng giống như là chúng ta đi học một cái bài học mà hôm nay thầy giáo giảng cho chúng ta ấy thì chúng ta cũng lấy cuốn sổ và một cây viết cái chương đầu tiên thì nó là cái gì cái nội dung của nó là gì ạ quy luật tiềm năng quy luật tiềm năng và thuần khiết thì khi cô bác anh chị ghi cái đầu bài này ra thì đồng nghĩa cô bác anh chị nghe hết một cái chương đầu tiên này bởi vì là trong cái lúc mà chúng ta đang gấp rút thì là cái cuốn sách này nó cũng đang có một cái bản đó chính là rút ngắn lại những cái phần không dài dòng để cho cô bác anh chị một cách mà nhanh nhất và hiểu lâu nhất à, hiểu nhanh nhất và có thể nhớ nhau lâu nhất cô bác anh chị hãy gạch những cái đầu dòng ra và ghi lại nó xuống cuốn sổ thì khi chúng ta ghi xuống ấy chúng ta sẽ nhớ rất là lâu và ngay ngày mai khi thầy thầy giảng ấy chúng ta đã nhớ được à cái chương đầu tiên này nó nói về cái gì sau đó đến chương 2 thì cô bác anh chị cũng ghi cái đầu dòng ra và chúng ta cũng gạch lại những cái ý chính trong cái chương 2 và đến chương 3 cũng như vậy thì nó chỉ có 7 chương và 7 cái chương này nó rất là ngắn gọn và cuốn sách này thì nó không dày nó rất là mỏng thì chúng ta đọc có thể là khi chúng ta đọc một buổi cũng có thể hết được và trong 2 đến 3 tiếng chúng ta cũng có thể đọc được hết nhưng bằng cách chúng ta chưa có sách chúng ta nghe nghe chúng ta ghi lần lượt các chương như vậy sau khi ghi xong ấy thì nó đã ghi vào trong tiềm thức của chúng ta à chương 1 nói về cái gì và cái chương 1 này nói về cái gì và có những cái vấn đề gì quan trọng và chương 2, chương 3, chương 4, chương 5, chương 6, chương 7 cũng như vậy thì như vậy thì trong tiềm thức của chúng ta đã ăn sâu từng những cái kiến thức của cuốn sách này chính vì vậy mà các bác anh chị sẽ nhớ được và kể cả chúng ta chưa có sách chúng ta cũng sẽ học được và chúng ta đã có được cái kiến thức trong đầu rồi đến đây là cách mà em đã từng học trước đây và em áp dụng nó rất là hiệu quả thì em chia sẻ lại một cái chút kinh nghiệm cho cô bác anh chị chúng ta có thể áp dụng ngay trong buổi tối ngày hôm nay khi chúng ta sắp xếp xong công việc ấy và nếu như chúng ta sẽ dành một cái thời khoảng thời gian trước khi đi ngủ ấy một cái không gian tĩnh lặng ở trong phòng của mình ấy mình ngồi mình nghe sau đó mình ghi chép lại những cái ý chính không cần phải là ghi tất cả trong một cuốn sách đó mà chỉ cần gạch đầu dòng thôi thì sau đó chúng ta đọc lại một đến hai lần thì như vậy là nhớ rất là nhiều rồi đó thì em xin chia sẻ lại với cả nhà như vậy và cái thứ hai nữa thì hôm nay thì anh Tân em vừa nghe cái câu chuyện chia sẻ của anh Tân thì nó cũng là một cái nhân duyên tất cả cô bác anh chị ở đây thì em có thể giúp anh Tân có một cái câu thần chú để cài đặt vào tâm thức cho anh để làm sao mà anh thực hiện mỗi một ngày nó thay đổi một cách nhanh nhất thì anh hãy liên hệ với em à, kết bạn qua Zalo với em thì em sẽ giúp cho anh có cái câu thần chú đó anh cài đặt vào trong tâm thức của mình hàng ngày giống như thầy nói để làm sao mà anh vận dụng cùng với áp dụng với cái công thức thầy cho ấy nó sẽ hiệu quả nhất trong một cái thời gian mà 28 ngày trải nghiệm một cái à, hành trình của phép màu này à, thì em xin chia sẻ như vậy thì anh có thể kết nối zalo với em để em cho anh một cái câu trần thần chú như vậy thì mỗi một ngày anh có thể dùng 2 đến 3 lần bởi vì là em cũng đã áp dụng cùng với cái công thức thầy đưa cho thì nó đã có những cái kết quả mà rất là vi diệu khi bản thân em nhận được những cái giá trị từ lớp học và từ những cái kiến thức mà thầy đã trao cho em từ trước tới giờ và em xin biết ơn ờ, tất cả cô bác anh chị biết ơn thầy biết ơn thank you I love you cả nhà đã lắng nghe ạ em xin hết ạ thank you I love you em xin biết ơn chị và em xin à, phép thầy và xin phép mọi người là em cũng xin phép chị à, cho em xin số Zalo của chị ạ. Vâng, để em chat lên trên phòng Zoom này ạ. Dạ. Em chat lên phòng Zoom rồi đó ạ em tên là em tên chắc là lúc nãy em giới thiệu người cũng biết rồi ạ chín tám bốn sáu chín tám chín à, mời anh lê văn sâm ạ xin à, chào à, ban tổ chức xin chào thầy đặng phương tôi xin giới thiệu là tôi là chủ Lê Văn Sấm đến từ Gia Lai thì hôm nay tôi được học cái lớp của thầy để học cái buổi thứ hai thì rất cảm ơn bên thầy bên ban tổ chức là là tôi được tham dự vào cái buổi học này thấy cũng có rất nhiều cái điều rất là tốt có rất nhiều điều rất là, là, là giá trị nghe thầy nói trong cái chỗ mà xóa cái dấu ấn tiềm thức thì tôi muốn hỏi là là có hai ba cách xóa nhưng mà tôi không không biết thì bây giờ tôi muốn hỏi thầy là hình như trong cái chỗ mà Limbic arc đấy có một cái à, có một cái phần xóa phải không thầy không biết là cái phần đó là phần nằm trong hộp nào hả tôi muốn hỏi thăm thầy cái chỗ này à, bác được ai hướng dẫn ứng dụng Limbic về à, về về ứng dụng sử dụng cái đó vâng. bác nghe được không ạ nghe nhỏ nhỏ thầy thầy nói lại cho độ phân nào hay là sao bác được ai à, chia sẻ ứng dụng cái đó bác hỏi à, người đó và họ ứng dẫn cho cài gói xuất infobus và xin, xin xin cảm ơn thầy và cảm ơn ba tổ chức ạ à. để em xin phép thầy là có thể là lưu ý với cô bác anh chị một cái vấn đề này nữa đó là gì ạ hôm nay là một cái buổi mà thầy trao cái giá trị kiến thức về lớp màu ấy phép màu ấy thì về limbic thì có những người chưa biết thì cô bác anh chị có thể không hỏi vào buổi hôm nay được không ạ bởi vì để cho cô bác anh chị mà đang trong buổi hôm nay thì hỏi để nó không mất thời gian và chúng ta sẽ có nhiều những cái buổi nữa hỏi về limbic được không ạ như vậy thì nó sẽ không bị xáo trộn bởi những cái kiến thức để cho chúng ta bị à, bị dối được không ạ Thank you, I love you còn ai hỏi về à, các cái, à, cái kiến thức của ngày hôm nay không ạ chúng ta là ai chúng ta đến trên đất điểm gì tại sao chúng ta bị mắc những căn bệnh nan y tại sao chúng ta lại có những cái số phận mà nó tạo ra từ những cái tính cách của chúng ta các bạn các anh chị hôm nay nắm được kiến thức này chưa Em chị hỏi. Vũ Bích Hồng giơ tay nhưng mà không thấy chị ngồi trước mặt ờ, trước phòng Dung. chị Hồng có ở đấy không ạ à, thầy alo dạ thầy ơi cho em hỏi là dạo gần đây á tự nhiên em em, em cứ hay nhìn thấy những cái bóng ví dụ như em nhìn vào cái cái cái, <laughs> cái chán của ai em nhìn thấy những con vật rồi ở trong cái nhà em vậy em nhìn thấy cái bóng vậy là em em có bị gì không thầy bị ảo giác hay gì không thầy ừ, ừ, cái đó phải hỏi bạn chứ <laughs> thầy có thể giúp em không em thấy em người em vẫn bình thường vẫn tỉnh táo chứ không phải là bị ờ, gì đâu nhưng em thấy em có thể nhìn được bầu trời lúc giữa trưa em cũng nhìn được em nhìn lâu lắm mà em không biết em có bị ảo giác hay cái gì không em nhìn em nhìn xuống cái nền nhà hay là gì đó em cũng thấy hình những con vật gì đó <laughs> em không hiểu là thầy có thể giải thích cho em rằng là em có có bị ảo giác hay bị gì, gì không thầy các bạn bạn nhìn thấy con vật đó như thế nào sống động không dạ có giống như là động vật sống trong rừng thế ơi giống như những con vật sống trong rừng rồi có lúc em lại nhìn thấy hình của em bé hay là có phải kiếp trước em em có phải là những cái những cái con vật đó không thầy à, bạn lương có đã từng à, biết được đến vấn đề này không Lương? Chị có thể à, nói chi tiết về cái vấn đề chị đang gặp phải được không ạ? Dạ, um, ý là dạo này tự nhiên một con em mà bình thường là em rất là một con người rất là nóng tính. Thì là ý là vô tình em đi à, coi một cái video của tụi An nói là những người nóng tính là những người mà họ tại vì họ không phải họ nóng tính đâu mà họ sống trong một cái môi trường như vậy á nó lâu rồi nên họ bị giống như là họ họ đã nuôi cái mầm mống ở trong người rồi đến một ngày nào đó nó sẽ phát ra rồi mình cứ hành xử với con mình như vậy rồi khi nó lớn lên nó sẽ bay bay măm măm gì đó rồi tự nhiên em thức tỉnh đây em bảo ôi mình là con người như vậy rồi mình cần phải thay đổi <laughs> thế từ đấy xong em cứ từ cái nọ em chạy qua cái kia em học lớp phần số học xong à, xong rồi em mới coi à, là em mới biết là em à, cũng em cũng bị ảnh hưởng trong ý là em cũng trước em cũng có một cuộc hôn nhân này suốt đánh chửi nhau này rồi em cũng ly hôn rồi trước đây em thấy em có cái giác quan thứ sáu như thế này này em cứ nghĩ cái gì nó là chiều em xảy ra y chắc luôn em thấy em hồi nhỏ ai muốn đi đâu gặp bí là họ thích gặp bí em đó đi kêu em là đứng ở trước cổng đi rồi à, nói là à, ý là à, người ta đi buôn bán người xưa bán gạo chị để bà đi à, bán đồ may mắn nhé là, là chiều về người ta cho bánh cho kệ em xong tự nhiên em lấy chồng của em cái đó của em bị mất luôn giống như cái nguồn năng lượng nó mất luôn thế xong bây giờ em em em thời gian em em lấy chồng khác hay là em thấy em em thấy cái năng lượng bình an của em nó trở lại bình thường thì em lại thấy là người em nó có cái giống như tự nhiên em thức tỉnh như cái trước gì trước đây là em thức tỉnh và em thấy cũng có rất là nhiều nhiều thứ lạ lắm nha ví dụ như em coi em em chỉ nói là tôi là ánh sáng à, tôi là cái, cái trí tuệ tự nhiên em thấy người em nó phát ra một cái, cái bóng gì em không hiểu luôn mà em nhìn thấy giống như con ngựa hay là cái bóng gì á chị mà em thấy em cái đầu óc của em thì vẫn tỉnh táo bình thường chứ không phải là là bị hoang tưởng hay là nói chuyện ngớ ngẩn hay gì đâu chị mà <laughs> chị có thể giúp cho em trả lời xem em có bị gì không chị hay là sao không chị có thể em ngồi có thể nhìn được chị ngồi ra giữa cái màn hình được không ạ dạ dạ đây À, cái vấn đề của chị thì theo em được biết bởi vì trước đây em cũng gặp hai trường hợp ngồi nữa ra chị ngồi nữa ra giữa cái màn hình của chị tại vì chị vẫn đang bị lệch là nó bị mất đi lửa khuôn mặt đó thì à, ở đây thì nó liên quan đến cái phần tâm linh thì có hai trường hợp trước đây em cũng gặp như thế thì đó là một cái mà có nghĩa là cũng giống như thầy nói là thay đổi cái tần sóng trong tâm thức ấy thì của chị dạ. nó cũng nó cũng giống nó gần giống như là cái cái cái trường năng lượng của chị nó đang thay đổi nó đang thay đổi nhưng mà ở đây chị mang một cái giác quan ảo giác trong cái tâm thức của chị nó đồng nghĩa với cái việc là khi chị thay đổi cái tần sóng ấy thì nó lại cộng hưởng với lại một cái ảo giác một cái ảo giác nào đó chị em hỏi một chút sâu hơn là chị có từng xem những cái bộ phim hay là những cái video mà nó có những cái sức mạnh hay là những cái mà nó giống như là vũ trụ hay là gì gì đấy chẳng hạn không không không có thì không không không có thì mà tự nhiên em em có thể buổi trưa à, giống như vô tình một người nào đó vô tình một buổi trưa nào đó em em đang ngủ em nghe được là bạn là xuất thân từ đâu nếu mà bạn có 24 dấu hiệu này thì bạn là uh, sausage gì Brilliant gì đó em thấy em thấy em có một cái một số cái yếu tố đó ví dụ như em có thể cảm được cái nỗi đau của người khác ý là ai đó kể về nỗi đau mà họ chỉ nói một phát thì, thì em thấy cái tim của em nó cũng mút theo vậy đó giống như là chuyện của ngoài xã hội thôi mà em cũng vậy đó có nghĩa là cái tâm cái cái cái cái cái cái, ờ, cái tiềm thức của chị nó mang một cái cái ảo giác và nó có sự rung động từ trong chính trái tim của mình cái này nó không ảnh hưởng gì hết nhưng nếu như mà chị à, chị bây giờ chị đang là một người thức tỉnh thì chị có thể là khống chế được nó Ờ, một là chị tự bản thân mình khống chế hai là có thể dùng một cái công cụ nào đó để mình khống chế nó lại còn nếu như mà để nó quá lâu ấy thì nó sẽ mang một cái bệnh đó chính là một là trầm cảm thứ hai nữa là chị mang một cái căn bệnh đó là hoang tưởng rất là lớn thì sau này nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cuộc sống của mình chất lượng cuộc sống của mình ấy. đó thì cái này chị cần phải uh, ví dụ như trong cái lúc uh, chị roi và họ đang học cái lớp K2 đúng không ạ thì sau này khi mà chị học tầm 10 buổi hoặc là một tuần sẽ có những cái sự thay đổi thì lúc đó thì thầy sẽ cho chị những cái công cụ để làm sao mà giúp cho chị là hoàn toàn xóa được cái dấu ấn đấy đi để mình không mang một cái ảo giác bởi vì là cái này thì hiện tại thì nó không phải là một bệnh căn bệnh nhưng sau này ấy, khi nó để nó quá lâu nó sẽ hình thành một căn bệnh như em nói rằng là thứ nhất là nó hoang tưởng hoang tưởng là lúc nào chị cũng sống trong cái ảo giác của người khác hoặc là một cái sự mê muội nào đấy mình đang bị dẫn dụ mà đó bây giờ thì hoàn toàn tỉnh táo không sao và cái thứ hai nữa là có thể là mình sẽ bị một cái là trầm cảm rất là nặng thì hai cái vấn đề đấy nó ảnh hưởng thì chị cứ học ở lớp phép màu và thực hiện công thức thầy đưa ra đi sau đó thì thầy sẽ có những cái công thức để làm sao mà những cái công cụ giúp và chị hoàn toàn là xóa được bỏ được những cái ảo giác đấy rồi ok thank you anh love you chị rồi, xin cảm ơn bạn Lương, cảm ơn uh, bạn uh, Bích Hồng, bạn sẽ có công cụ trong lớp 2. Dạ, ta sẽ áp dụng dần xem sự chuyển hóa như nào. Rồi ngày hôm nay chúng ta sẽ dừng à, ở đây và chúng ta xin chúng ta hãy thực hành và ít nhất là chúng ta sẽ nhận ra ngày mai và trong lớp K2 các bạn sẽ có những cái công cụ để chúng ta giải quyết vấn đề chúng ta thay đổi cái tần sóng tâm thức này xin à, cảm ơn cả nhà thì tối nay chúng ta sẽ có buổi zoom à, chia sẻ về những cái ứng dụng à, ứng dụng trong cuộc sống chúng ta để chăm sóc sức khỏe em ờ, xin ờ, hỏi một câu hỏi được không ạ? Xin mời ạ. Ờ, ờ, cậu con trai mà năm nay cậu ba mười ba. đang nghe rất khó chị bạn đang nghe rất khó thưa thầy là em có cậu con trai là năm nay 13 tuổi ạ Ờ, nêu ờ, những cái tính cách ờ, của cậu ấy thứ nhất là nóng tính này thứ hai là học không tập trung ạ à. uh, thích chơi game ạ à. và thích xem những cái uh, um, ví dụ như là những cái chương trình ở trên vô tuyến là như bà Tân Vlog các thứ mà những cái chương trình mà nó em uh, nhìn và em thấy nó không không không không được uh, tốt đấy ạ thì uh, thầy cho em uh, chia sẻ cho em uh, cái cách uh, uh, để em uh, giáo dục cháu ạ tôi vừa muốn nói uh, vừa mới nói xong về vấn đề uh, này bạn muốn thay đổi với ai ai đó bạn hay thay đổi chính bạn và bạn muốn thay đổi chính bạn thì bạn phải thay đổi trong gì tần sóng rung động trong tâm thức của bạn bạn đã có đăng ký học lớp K2 chưa em chưa bạn sẽ phải đăng ký học lớp K3 để hiểu nguyên lý và bạn thay đổi tần sóng tâm thức này vâng ạ khi bạn thay đổi bạn thì bạn mới thay đổi được con bạn đây là nguyên nguyên lý xin mời chị Hà Thị Lộc Dạ, em chào thầy. Um, thầy cho <clears throat> thầy cho em hỏi là em đang học mà ờ, lớp K2 um, thì không sức ờ, à, um, em thấy thầy có hướng dẫn là là chuẩn bị về các cái bức ảnh thì cái em nghe sách ờ, à, em em đọc uh, sức mạnh của tiềm thức cái ngày thứ ba ấy, thì là mình uh, cần phải có những bức ảnh đó có đúng không ạ? Thì em cũng hỏi để em chuẩn bị ạ. Các bạn cứ chuẩn bị đủ ảnh về à, những cái ảnh mà tôi đưa ra một là ảnh xây dựng về cái lộ trình cái lộ trình của à, cuộc đời của bạn ngắn chung dài hạn và cái thứ hai là cái bức ảnh mà các bạn một là các bạn muốn giúp ai đó thì những hình ảnh có cụ thể của hình ảnh người đó càng tốt và cái hình ảnh thứ ba đó là hình ảnh về mối quan hệ với ai đó mà các bạn cần giải quyết thì có ảnh thì nó tốt hơn rất nhiều đó là những cái gì chuẩn bị và khi nào tôi nhắc các bạn trong lớp uh, phép màu thì các bạn đó sẽ à, ban tổ chức sẽ nhắc các bạn để để đưa ra vào đúng thời điểm nó theo lộ trình dạ, dạ vâng ạ em cảm ơn thầy xin cảm ơn cả nhà chào thầy biết ơn thầy ạ dạ. chào thầy thank you I love you rồi thank you I love you giờ này cũng uh... chào thầy ạ hai giờ hai rưỡi giờ thank you I love you chào thầy. sẽ uh, tổ chức thank you I love you thầy thank you I love you, I love you. Xin cảm ơn dạ, thầy thank you I love you xin cảm ơn cả nhà thầy kia xin chào thầy con cảm ơn thầy Thank you. Xin chào cả nhà. À, cảm ơn thầy, chào mọi người. mời cả nhà có thể mở mic ra để chào nhau. mời thank you, I love you cả nhà. Dạ, Chúc yeah, love you. Cảm ơn này. Chào tất cả. Thank you, I love you thầy và cả nhà. Thank you, I love you thầy với cả nhà. I love you. Thank you, I love you. các đi